Nghiên cứu khoa học cho thấy rằng trẻ em từ 1 đến 3 tuổi có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt. Giai đoạn này tối quan trọng cho trẻ phát triển trí não và cơ thể. Sữa bột cô gái Hà Lan 123 được chế biến với công thức khoa học, theo chế độ dinh dưỡng của Mỹ với các chất đạm, vitamin và các chất khoáng thích hợp nhất cho trẻ. Vì vậy, các bà mẹ tin tưởng cô gái Hà Lan 123. Sản phẩm mới Sữa bột cô gái Hà Lan 123 với hương mật ong tự nhiên, bổ dưỡng hơn, thơm ngon hơn và còn kích thích sự ngon miệng của trẻ. Ngon quá mẹ ơi!